trời những ngọn núi đứng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng xuân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên đèn trên biển đèo mây Dợn rừng núi mênh mông ngón tay ta đan Gắn bó không tách rời tựa cành hoa ban và xuân Xuân trên biển đèo mây Tiếng khen vang cùng vần thơ thích ta phải thích thì ra đây nào mặc đến nhau anh nhá Nương tóc em hôn vào gió anh lại càng siêu thêm và chẳng đâu xa anh chính là chàng trai vàng trong làng yêu em yeah, yeah. vì anh dành cho em như là hoa mận trắng trường tồn xin cho kiếp ta vẫn đắng đường đồn ta sẽ không thành mà thành gì không biết nhưng sau này chắc chắn nó thành rồi ánh nắng xuyên qua làn mây bồng bềnh sương sang cuốn núi đeo uốn lượn vòng quanh quanh trong sắc xuân hương trời những ngọn núi đứng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng sân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên đèo chợ tình nơi đây go Xuân, xuân trên biển đèo mây Dợn rừng núi mênh mông ngón tay ta đang Gắn bó không tách rời tượng cành hoa ban Xuân, xuân trên biển đèo mây Tiếng khen vang cùng vần thơ một khi thích Là phải viết đến tới đây đảo mãi bên nhau anh nhớ